nam hoặc bố lấy chồng Đài Loan đã có thẻ cư trú hoặc là chứng minh hôn nhân rồi. Thứ hai là chỉ có thể bảo lãnh cho bố mẹ đẻ hoặc là con đẻ của mình sang làm sang thăm thân được thôi. Thứ ba là trong trường hợp mà uh, cái người mời người mời uh, đang mang thai, sắp sinh hoặc là mới sinh à, bố mẹ không còn thì có thể bảo lãnh được cho anh chị em ruột của mình sang làm thủ tục thăm thân đấy là những điều kiện để chúng ta làm thủ tục thăm thân uh, tiếp theo là mình sẽ bây giờ mình sẽ xin phép được phân ra làm hai trường hợp là bố mẹ sang thăm con lấy chồng Đài Loan và con sang thăm bố mẹ lấy chồng Đài Loan thì thứ nhất là bố mẹ sang thăm con lấy chồng Đài Loan nếu trong trường hợp hai bác nhà mình uh, chưa từng sang Đài Loan lần nào thì chúng ta có thể làm được nhưng mà nếu trường hợp hai bác đã từng sang Đài Loan mà xuất khẩu lao động nếu mà bất hợp pháp thì mình sẽ từ chối hồ sơ nếu mà sang lao động hợp pháp thì khi mà hai bác đã về nước được 6 tháng trở lên thì lúc đó mình sẽ thụ lý hồ sơ của hai bác tiếp theo là nếu mà bác đang trong cái độ tuổi lao động mà uh, trên 50 tuổi ấy, sang lao động bác đã từng sang lao động mà trên 50 tuổi rồi thì vẫn có thể sang được lần nữa và tỷ lệ thành công sẽ là 80 đến 90 phần trăm nhưng nếu mà bác là bác trên 60 tuổi thì là bác đã quá độ tuổi lao động thì mình có thể làm cái thủ tục thông thân sẽ dễ dàng hơn và nếu trong những trường hợp những bác nào mà thứ nhất là bất hợp pháp là sang lao động bất hợp pháp sang uh, du lịch bỏ trốn hoặc là sang thăm thân quá hạn thì chúng ta sẽ mình sẽ xin phép từ chối hồ sơ luôn cái thủ tục cái hồ sơ để mình cần phải chuẩn bị là gì thứ nhất là phía Việt Nam uh, tức là hai bác ở nhà sẽ phải chuẩn bị cho mình thứ nhất là hộ khẩu gia đình bản chính thứ hai là giấy khai sinh của người đứng ra bảo lãnh tức là con gái hoặc là con trai của hai bác đang cư trú tại Đài Loan bản chính Tiếp theo là hộ chiếu của hai bác có giá trị trên 6 tháng và hai ảnh 4 nhân 6 phông nền trắng chưa sử dụng bao giờ. Tiếp theo, về phía Đài Loan sẽ cần phải chuẩn bị những gì? Phía Đài Loan sẽ phải cần chuẩn bị cho mình uh, khu trí thắng bẩn, bản gốc uh, không quá 3 tháng, và mình vẫn sẽ dùng được cái loại sen hu chén hu và xin cho mình hai bản tiếp theo là bản phơi tô của nữ thiên nhân dân của con gái và con rể tại Đài Loan và nếu mà con gái hoặc con trai chưa có chứng minh thư nhân dân thì mình sẽ cần đến thẻ cư trú bản photo tiếp theo là giấy bảo lãnh có chữ ký và đóng dấu của của người mời tức là nếu mà bạn sang đấy lấy chồng Đài Loan nhưng bạn chưa có thể à, chưa có chứng minh thư nhân dân thì chồng bạn sẽ là người đứng ra bảo lãnh và sẽ trong cái giấy bảo lãnh này sẽ có chữ ký và giấy và con dấu của chồng bạn. Tiếp theo là giấy chứng nhận kết hôn có đóng dấu của Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc và mình sẽ cần bản photo. Và nếu một trường hợp đặc biệt là trong trường hợp ý, người mời đang có bầu mà muốn bảo lãnh bố mẹ sang thăm thân thì mình sẽ có hai trường hợp như sau là sang thăm thân 6 tháng hoặc sang thăm thân 3 tháng Vậy thì trường hợp sang thăm thân 6 tháng là như thế nào? Là khi bạn đang có bầu đang có đang mang thai ấy, thì mình sẽ làm thủ tục thăm thân cho bố mẹ thì bố mẹ bạn sẽ được sang thăm thân 6 tháng nhưng nếu mà mình sinh, sinh xong em bé rồi mình mới làm thủ tục thăm thân cho bố mẹ thì bố mẹ bạn chỉ sẽ sang được 3 tháng thôi đó là những cái đấy là trường hợp mà bố mẹ sang thăm con lấy chồng Đài Loan hoặc lấy vợ Đài Loan tiếp theo là con sang thăm bố mẹ lấy chồng hoặc lấy vợ Đài Loan thì chúng ta sẽ cần phải có những gì thì thứ nhất là con sang thăm bố mẹ lấy chồng lấy vợ Đài Loan ấy thì là có hai trường hợp là con dưới 18 tuổi và con 18 con từ 18 tuổi trở lên. Thì những trường hợp mà con dưới 18 tuổi thì phía Việt Nam tức là phía con sẽ phải chuẩn bị thứ nhất là giấy khai sinh bản chính của bạn ý. Thứ hai là hộ khẩu bản chính. Thứ ba là chứng minh thư nhân dân nếu có. Thứ tư là hộ chiếu uh, có giá trị trên 6 tháng và tiếp theo là giấy xin phép nghỉ học của nhà trường nghĩa tức là dưới 16 tuổi ở à, dưới 18 tuổi là các bạn vẫn đang trong đi học cấp 2, cấp 3 thì mình sẽ cần phải có sẽ phải có giấy xin phép nghỉ học của nhà trường tiếp theo là thẻ học sinh sinh viên À, và hai ảnh 4 nhân 6 không nền trắng chưa sử dụng bao giờ Đấy là với những trường hợp mà con dưới 18 tuổi Tiếp theo đến với những trường hợp con trên 18 tuổi Tức là bạn ấy đang trong độ tuổi lao động rồi thì bạn ấy sẽ phải cần phải chuẩn bị những gì thì thứ nhất là nếu trong trường hợp là mình đang đi học đại học thì mình sẽ phải có sổ tiết kiệm nếu có giấy xin phép nghỉ học của nhà trường giấy khai sinh bản chính hộ khẩu chứng minh thư nhân dân hộ chiếu ờ, thẻ sinh viên và hai ảnh bốn nhân sáu phông nền trắng chưa sử dụng bao giờ và nếu trong trường hợp bạn ấy đang đi làm thì mình sẽ phải có giấy xác nhận công việc ổn định ờ, đóng bảo hiểm xã hội hoặc là bảo hiểm nhân thọ tiếp theo là sổ ngân hàng trên 150 triệu trở lên và thì khi mình khi mình đã đi làm rồi thì mình sẽ có giấy xin phép nghỉ làm và nếu trong trường hợp là trên 18 tuổi nhưng mà đang làm công việc tự do hoặc là đang ở nhà nội trợ trông con thì mình không xin được nó, nó là khó xin bởi vì không có công việc ổn định, không có sổ tiết kiệm ngân hàng, không có bảo hiểm thì sẽ không làm được bởi vì sau vụ 152 người bỏ trốn từ đầu năm ngoái thì văn phòng đại bác họ yêu cầu rất khát khao gắt gao về cái việc này và các bạn ấy vẫn đang trong độ tuổi lao động thì cũng sợ là bạn các bạn sẽ bỏ trốn đó là những trường hợp mà mình muốn chia sẻ về những thủ tục thăm thân uh, khi mà bố mẹ sang thăm con lấy chồng Đài Loan hoặc là con sang thăm thăm bố mẹ lấy chồng Đài Loan hy vọng là sau khi các bạn xem xong clip này thì các bạn có thể uh, lựa chọn là việc sang thăm bố mẹ trong dịp Tết hoặc uh, là đi à, sang thăm vào một dịp nào đó mà mình thực sự đã nhớ bố mẹ rất nhớ bố mẹ của mình uh, mình cảm ơn các bạn đã lắng nghe